<laughs> Ai sẽ là cái nạn nhân đầu tiên đây Ôi rồi ôi Tại sao lại là Vu Hùng <laughs> Ôi rồi ôi Vu Hùng ơi Tôi quả này thì tôi xong rồi Hôm nay tôi sẽ kể cho anh em nghe câu chuyện của tôi ba lần gặp Vũ Hùng Và cả ba lần tôi đều đến như một cơn gió Và mang theo nhiều liềm đau <laughs> Ôi rồi Đẩy kinh quá anh em ơi Về bao nhiêu máu đây Vai 27 máu Mẹ ơi Sau 3 lần gặp tôi thì boom Bây giờ chỉ còn 27 máu đấy ạ à. Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Rất vui được gặp lại anh em trong một cái ngày cuối tuần đẹp trời như ngày hôm nay Chúc anh em có một cái ngày à, cuối tuần đi chơi vui vẻ và đừng quên là đi chơi xong thì về xem clip anh em nhé Bởi vì nếu mà anh em không xem cái con game ngày hôm nay Thì tôi đảm bảo với anh em luôn anh em sẽ rất tiếc Những trận đấu hấp dẫn nhất Những đội hình độc dị lạ Chỉ có trên Game Today vào dịp cuối tuần thôi anh em nhé Anh em cứ tin ở tôi hay lắm Ngoài cái việc là tôi build cái đội hình nó hay ho ra Thì hôm nay tôi sẽ tiết lộ cả bí kỹ nữa <laughs> Thế nhá anh em nhá Chúng ta bắt đầu rồi rồi và đầu clip thì tôi xin được cảm ơn anh em Ngô Minh Hoàng đã donate cho tôi và tôi cũng xin được cảm ơn anh em Hiếu Thiếu Muối đã tiếp tục gia hạn hội viên, đăng ký hội viên trên kênh để ủng hộ tôi. Rất là cảm ơn hai anh em. À, trận đấu này thì tôi sẽ um, nói luôn là tôi chơi cái gì luôn cho anh em đỡ phải coi như là hỏng hay là anh em tua đến cuối game. Đấy là hôm nay ấy, theo rất nhiều những cái yêu cầu, đấy, những cái nguyện vọng của rất nhiều anh em ở trên kênh ưa thích cái bộ siêu rẻ nên là hôm nay tôi sẽ chơi lại bộ siêu đẻ trong cái dịp cuối tuần này anh em nhá Đấy anh em thấy hấp dẫn chưa Siêu đẻ anh em nhá Rất nhiều anh em thích chơi đấy Tuy nhiên Trước khi chúng ta đến với con game này thì tôi cũng xin được cảnh báo trước với cả các anh em Đang có cái tâm trạng không được vui trong ngày hôm nay Hoặc là không thoải mái Hoặc là hôm nay anh em vào một cái con game nào đấy của anh em Mà anh em gặp bộ siêu đẻ Thì tôi cảnh báo với anh em luôn nhá là anh em không nên xem clip này Bởi vì nó sẽ khơi lại cái lỗi đau của anh em nhá Ký ức của cái sự đau đớn Nó sẽ ùa về Nên là tôi nghĩ là anh em Tốt nhất là anh em Nếu mà anh em bị ý, Hôm nay anh em bị cái thằng nào đấy nó chơi siêu đẻ Mà nó đẩy anh em Thì tốt nhất là anh em không lên xem clip này <laughs> Đấy còn nếu mà ngày hôm nay ấy, anh em gặp đối thủ chơi bộ siêu đẻ Để tràn nhà coi như là đập chết anh em Đấy mà anh em lại vẫn xem clip này Thì tôi phải ngả mũ bái phục cái độ dẩm khô của anh em <laughs> Nhá anh em nhá Rồi và cái bộ siêu đẻ anh em cũng biết rồi đấy cái con cây hôm trước nó lên được 3 sao và nó đẩy cực kỳ kinh khủng luôn Nó đẩy cho nhà đối thủ coi như là mất một round Mất gần 30 máu Đó Thế nên là hôm nay ấy, tôi cũng sẽ lùi con cây lên 3 sao Tuy nhiên có một cái điều khác biệt giữa cái hôm nay và hôm trước Đấy là hôm nay gấp đôi siêu đẻ anh em nhá Hôm nay tôi sẽ nuôi hai con cây 3 sao hai con cây 3 sao và kẹp mèo Đấy tức là chúng ta sẽ có ba con cây 3 sao anh em nhá Trong ngày hôm nay Đấy Chúng ta sẽ có ba cây ba sao và gấp 3 lần siêu đẻ chứ không phải là hai lần siêu đẻ nữa anh em ạ Khi mà tôi kẹp thêm mèo nữa Ok <laughs> Anh em đã thấy cái độ dẩm khô chưa Ôi rồi ôi cứ tưởng tượng đối thủ Chết rồi nỗi đau nhân ba anh em ạ <laughs> Dẩm khô nhân ba luôn Dã man thật sự Trời ơi đây bây giờ tôi đợi con cây đây rồi tôi có cái bờ linh rồi anh em ạ. À. Tôi đã lắp cái bờ linh rồi. Bây giờ chỉ còn đợi con cây lên được hai sao thôi. À, chúng ta bắt đầu đi đẩy. <laughs> chúng ta bắt đầu đi đẩy anh em ạ. À. Dã man chưa? Đấy, đã có coi như là xác định từ đầu là sẽ chơi theo cái kiểu là đi đẩy từng nhà một Hy vọng là trong trận đấu này không ai chửi tôi Kẹp đỏ nhỉ Rồi cứ từ từ từ tốn thôi anh em, từ tốn thôi, từ tốn thôi đây ba warrior đã này ba warrior kẹp bit kẹp đỏ vẫn đang có một con đẻ ở đây nha anh em nhá đây con này mạnh hơn đây đang chúng ta đang có con Skull Hunter là nó cũng có cái tác dụng đẻ đấy rồi tôi cũng lắp bờ linh cho Skull rồi thì một round là nó sẽ phải đẩy được hai lần nó sẽ phải gọi ra được hai con đấy, thêm được hai máu đầu game đã thấy là đã đã thấy đây là căng thẳng rồi căng thẳng cho các cái à, người còn lại trong game rồi đấy anh em thấy không căng chưa không có eco cái kiếp nhá anh em nhá áp cấp luôn xác định ở chơi đẩy là, là phải à, slow ball anh em ạ slow ball rồi chào để chào anh em ký thủ về đã ui rồi nhìn vũ hùng này có vẻ đẩy nhiều anh em ơi vai đẩy vũ hùng bảy máu ạ ui mới có rau năm đẩy vũ hùng bảy máu <laughs> chết chết rồi tôi cũng phải nói là cay thay cho đối thủ ô hay là Chúng ta chơi Warrior nhỉ <laughs> Ôi không Tôi không chơi Warrior đâu Chơi Warrior anh em lại <laughs> Anh em lại chửi Anh em là hay một cái kiểu gắt gắt đấy lắm Tôi mặc khi mặc mặc dù là đôi khi là tôi, tôi chỉ đùa thôi Tôi chỉ nói đùa anh em thôi Nhiều khi tôi nói đùa cái mà anh em vào anh em comment Anh em bảo tôi lừa anh em hay tôi lươn lẹo Chán anh em thật Làm gì căng Đùa tí Làm gì đâu Trời ơi tôi là thật với anh em là tôi là hơi bị chiều fan luôn đấy <laughs> anh em không tin anh em cứ thử xem là anh em thử xem kênh khác có kênh nào như tôi không anh em yêu cầu bộ gì tôi chơi bộ đấy không Đấy anh em thích cái gì tôi chiều cái đấy không Làm gì có anh em ơi Không phải ai cũng chiều fan như tôi đâu Trời ơi Đến cái mức độ mà hôm trước ấy Tôi không làm được cái bộ gót bọ cạp Mà tôi còn phải là coi như làm hai clip Đấy, clip hôm trước không làm được Làm luôn, clip hôm sau làm luôn Anh em biết được cái độ chiều fan nó như nào đấy Ui, đấy rồi, ui có mèo luôn <laughs> Được đấy, được đấy, hay quá nhờ Đây rồi à, Bỏ gì ra đây, up cấp luôn nhở Ờ hay là up cấp luôn Có chơi warrior không Up cấp luôn Up cấp luôn anh em ơi Cần gì Bây giờ nhá Tôi bán cái con này đi này Đủ tiền up cấp luôn này Đấy cho Blink con này luôn Ok chưa? Ui rồi tuyệt vời anh em ơi. Bây giờ thì mới gọi là là là, là gọi là hơi xót xa thôi. Hơi đau khổ đối với đối, thủ thôi. Chứ nó chưa phải là, là đã đau lắm đâu nhưng mà nó cũng sẽ rất đau. <laughs> nó cũng sẽ rất đau đấy. Nó cũng sẽ rất đau đấy. Không đơn giản đâu. À clear kinh đấy. Ôi clear kinh đấy nhở. Ô ô kìa ô kìa kìa, đừng bảo thua nhá. Đừng bảo thua nhá. Ê ơi ơi ơi ui được không được không ui được nhưng mà đẩy không nhiều lắm nhở đẩy không nhiều lắm nhở người đầu tiên người đầu tiên có vẻ hơi ít ờ không không ít đâu không ít đâu này đẻ thêm phát nữa này ơi sời được chưa anh em ơi sáu máu là ít sáu máu là ít đấy sáu máu ơ à, abiso này trời ơi tôi vừa bán aquaman xong anh em ạ nếu mà để Aquaman vừa lấy là lên được Aquaman 2 sao rồi đấy Tiếc quá nhở Thực ra vừa lấy không bán Aquaman thì lại không up được cấp Mà không up cấp thì Ground vừa lấy thua Thực ra là nó cũng nó cũng đúng, nó vẫn đúng thôi Cái việc up cấp vừa lấy là nó cũng đúng thôi anh em ạ Nó cũng không sai Nếu mà round vừa rồi mà không up cấp lên là chắc chắn thua Đấy, chắc chắn thua Không có ba Warrior round vừa rồi là thua rồi Ôi nhưng mà round này có thua không? Này trông gặp Hunter có thua không nhỉ Không không thua đâu Con cây nó vẫn còn sống Và nó vẫn tiếp tục đẻ thêm một cái lượt nữa Ây da Cũng nhiều đấy Ừ Được chưa bạn ơi Được Rồi À đây ơi Ui Cây bố à Con này hay sao cũng được Tăng cơ này cũng cũng cũng cũng ổn Nhưng mà thay con gì ra thay con này ok rồi bán luôn không chơi anh em ạ không chơi không chơi không chơi mặc dù là ra hai con đấy nhưng mà thôi ra hai con abyssal watt ra hai con uh, con con berserker nhưng mà tôi có chơi bộ đấy đâu hôm nay tôi bảo tôi chơi siêu đẻ mà đấy nha anh em nhá không chơi warrior không chơi warrior hôm nay chơi siêu đẻ luôn xác định chơi xe siêu đẻ luôn cho anh em vui Ôi kìa Thằng này khỏe này Ui tuyệt chết rồi Thằng này clear kinh ấy Có ăn nổi không Ui vẫn ăn được anh em ơi Mà thậm chí là tôi còn đẻ kinh nữa Đẻ rất kinh ui rồi ôi đẩy kìa Chết rồi Gặp thằng nào đẩy cả chục máu như này càng quá nhở. ui rồi ôi 13 máu anh em ơi Round 9 đẩy 13 máu rồi bây giờ tôi thêm hai cây nữa tôi kẹp mèo à nhở Trời Thế thì thằng nào nó chịu được Như thế thì ai chịu được đây Tí phải kẹp thêm cả con CM vào anh em ạ Cho CM với hai cây với cả con mèo vào cho đẻ cho nhanh Đấy, kẹp cả con sâu nữa Cho sói rồi <laughs> Khắm thật đấy, ác ồn <laughs> Công nhận nghe thì ác rồi Rồi xem cái đồ đồ đồ này cho quả Quả ngọc giảm hồi chiêu nhỉ <laughs> Giảm 20% gọi đệ Được không? Được không? Hay là là cái ờ, cái cái gì nhỉ? Nó gọi là cái um, cái hổ phách à, đúng không? Cái hổ phách cũng được, giảm phần trăm gọi đệ Đệ chết lại tăng phần trăm lên, giảm phần trăm. Được không? À hay là chúng ta kẹp con ọc này vào cũng được này à, Đây tôi ghép luôn cái BKB luôn Kẹp ọc vào được Kẹp con ọc nó đẻ nó bắp cho con ờ, con con con cây nó đẻ liên tục đấy Đẻ hai lần luôn Lên 10 kẹp ọc lên 10 bây giờ chưa kẹp được con con uh, mèo vào anh em ạ. Kẹp con ọc vào là được. Ok. Thằng này kiểu xả tiền để cắt chuối nhở Dạ mà đấy. Được các bạn ơi, có cắt được không? Cắt được không? Ghép BKB rồi bạn ơi. Ồ. Ghép BKB. ố, Được không? Ê. Được không? Ui. Ui được không đấy? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Khá khen cho bạn cắt chuỗi tôi Ui rồi nhưng mà tôi lại gọi đệ kiếp kìa Thế thì solo Solo Solo bật BKB lên rồi ui rồi đẻ thêm một lứa nữa Thế là lọt là cũng nhiều luôn rồi tám máu à đúng không Cười đấy <laughs> Ok Rồi Đấy, cho con ọc này vào Đấy, bắp tròn cây nhá Nhớ bắp cho cây Ác chưa, ác chưa Thực ra cái đội hình này nó nó nó không có đam anh em ạ Nó chỉ gọi là lấy thịt đè người thôi Vì cái độ trâu cũng như là cái độ gọi ra nhiều đệ thôi Sau đó thì cứ câu kéo thời gian càng lâu càng tốt Đẻ càng nhiều đệ thì, thì càng khỏe Đấy, chứ còn đam thì nó chưa có con co đam Chưa có con co đam Từ nữa tôi nghĩ là sẽ phải kẹp thêm bit vào Chơi 4 bit Kẹp sâu kẹp sói vào anh em ạ Bắp đi ớ ờ, bắp đâu đây Bắp lại vào con ách cái kia phí quá nhở Ok, chắc thằng này ăn được rồi Vẫn ăn được Hay quá Chuối giữ được cộng 8 cái này Được quá nhở À đây rồi, ui trời ơi <laughs> hai con cây vào anh em ơi hai con cây vào thay con gì ra con này à Đấy không đây thế bỏ đỏ ra vậy thôi bộ đỏ này không dùng nữa anh em ạ thôi tạm thế thôi tí nữa là là kẹp bit vào thôi rồi bây giờ hai bit kẹp hai cây à kẹp kẹp kẹp hai con unicorn đấy sau tí nữa có con cây nữa thì thì bỏ con ọc ra là xong đúng không bỏ con ọc ra thêm con cây nữa vào hoặc là lên 8 kẹp con cm bỏ con ọc ra con ọc này nó chỉ đầu game thôi anh em ạ sau bỏ đi thôi gấp đôi hồi máu này như này là gấp đôi hồi máu này À gấp 3 lần hồi máu luôn chứ ba con unicorn mà. Cái này thì không sợ. Hồi máu nhiều như này. Ui anh em nhìn thì con cây kìa, con uh, ờ, Wakoset nó hồi máu kìa. Máu sắp chết hồi phát đầy luôn. Kinh thật. Hay quá. Giả không, không chơi, không chơi, không chơi. Gladiator không chơi anh em nhá Chuyện này đã xác định là gấp 3 lần đẻ mà anh em Rồi đây rồi sâu nữa này đây rồi hay quá rồi cho sâu vào hai con sâu một sao cũng được nhờ hai con sâu một sao cho vào thay cho con ọc vào là được Ui rồi nhìn kìa 6 Hunter à một hai ba bốn năm Ô vẫn chưa đủ chưa đủ 6 Hunter anh em ạ Đây 15 con ơi thiếu con gì con cung đen Ờ thế thì tôi vẫn ăn được Thoải mái đi bạn ơi Thoải mái bạn ơi Kể cả là có 3 Hunter thì vẫn không thể đánh được bộ này Trầu lắm Lấy thịt đè người anh em Ui ui đẻ kinh không kìa Ui rồi 18 máu <laughs> Dã man Ui tôi chết rồi, lại tạo nghiệp rồi Tuấn ơi vậy trận này thế nào bị chửi kinh sấp mặt luôn đi anh em ơi Trận này khả năng bị chửi sấp mặt <laughs> trận này. Bây giờ còn, còn kẹp thêm được cả hai con mèo này hai con sâu ở level 8 cơ anh em ạ Level 8 là hai mèo hai sâu hai mèo hai sâu Sau đó luôn kiếm con cây nữa Kiếm con cây hai sao nữa Ui rồi đẩy khủng khiếp luôn Quá kinh khủng Ôi tôi chết rồi Thế này là con cây kia nó sẽ không đẻ được đúng không? Đúng rồi Như này là cây nó sẽ không gọi được đệ Bộ này chỉ thiếu mỗi đam thôi anh em ạ Tí nữa phải kẹp 4 bit vào thì mới đủ đam được À không, nhưng mà tôi có có có có, có mèo Tôi có hai mèo ở đây thì cũng có đam đấy Có hai mèo thì cũng có đam Yên tâm đây mới ra 15 thôi mà hai con mèo một vẫn ổn Sói này 4 bit à Rôn cái đã Ôi giời Gấu luôn này Thế thì Rôn tiếp hay là, là, lên 8 nhở Lên 8 kẹp 4 bit vào không Rôn cái lúa anh em ạ Rôn thêm đi Rôn cái lũa, Phần phần quá nhở Thôi áp cấp Áp cấp vậy Thực ra tôi đang phân vân giữa cái việc là rôn cái con cây nó lên 3 sao với cái việc là áp cấp để kẹp được vào 4 bit Mà thôi Áp cấp đã anh em ạ Lên uh, level cao có cái tỷ lệ ra được cái con cáo ấy Là chúng ta có 6 bit luôn Rồi còn tầm này đẩy thì cũng là kinh khủng rồi Tí nữa cái việc kiếm cái con cây chúng ta có thể kiếm sau cũng được Ơ vớ vẩn cẩn thận lại mất chuỗi này Ăn được không Ăn được chứ ăn được chứ làm gì thương này Hay quá Được quá nhờ Rồi hay quá anh em ơi, cắt chuỗi luôn Sói tiếp này Up luôn Cho sói vào 4 bit anh em ạ Rồi 4 bit cái đã Rồi bây giờ cứ rôn ra con cây 3 này Bây giờ có đủ 4 rui rồi Đơn giản rồi Tuy nhiên là nếu mà chơi như thế này ấy, mà kẹp mèo thì chúng ta sẽ không thể kẹp được là hai con cây um, uh, Whisper Seer ấy là không thể kẹp được hai con cây Whisper Seer lên hai sao đâu anh em ạ. Bởi vì là ừ, nếu mà ra được cái con Whisper Seer lên hai sao ấy, chúng ta đưa vào bàn cờ nó sẽ lên ba sao luôn. Đấy nên là bây giờ chỉ có cái là kẹp vào là ba con ờ, ba uh, con Whisper Seer 3 sao rồi chứ còn hai sao cũng không chơi. Ơ. Ôi thua. Thua được cái bộ Rồng này á Vai thật Ôi, Vô lý thế nhở bốn bit rồi còn có cả cả ba sao ở đây rồi mà vẫn thua được cái bộ rồng toàn một sao với cả cái con con con, con God of War con God of War hai sao chắc đam chính chứ còn cái bọn rồng kia bắn thì nó con thấm gì đâu nhở vô lý thật chỉ trách là cái đội hình này nó không có đam thôi anh em ạ Đội hình này chính vì là không có đam nên là không thể ăn được ấy Còn nếu mà có đam thì, thì, thì chắc là vẫn ăn được Do không có đam Mấy con đệ gọi ra thì đam nó bé mà Phải 6 bit cơ mới mạnh được Rồi gặp bộ lai này là ăn được này Bit là chơi được Mình có bit là mình chơi được bộ lai Thậm chí là còn đẻ nhiều chứ Ở đây kẹp hai sâu này hai sâu Cây cũng đẻ ra này để nhiều luôn ấy Ui Ôi rồi ôi anh em nhìn kìa Vai cứt Ôi lại là Vũ Hùng này Tôi nhớ tôi đẩy ông này cái cái lần đầu tiên gặp đẩy ngay ở rau năm mất bảy máu à Ui rồi ôi lại tạo nghiệp rồi Tuấn ơi về Ui rồi 18 máu à mẹ quả này Vũ Hùng cay lắm đấy <laughs> Rồi cay lắm Cảm thấy xót xa cho Vũ Hùng <laughs> Mẹ đẩy dã man Hai lần gặp và đẩy Giảm đi là là 1 phần 4 máu rồi anh em 25 máu hai round hai round gặp mất 25 máu Mất 1 phần tư máu dã man nhưng mà thôi nói chung là cũng may cho Vũ Hùng đấy Mà gặp ở round 18 đấy anh em ạ Chứ còn thử gặp ở cái round 19 này là con đẩy nhiều hơn Đấy lên được con con con sâu hai sao rồi lên được cả con gấu hai sao này thì chắc chắn rồi Là nếu mà gặp round này thì còn mất nhiều máu hơn cơ Đấy may mắn đấy Rồi Đây này để xem thằng này mất nhiều máu không này Ừ rồi thằng này mất nhiều máu hơn cả Vũ Hùng luôn Quá đen Khi mà đã gặp tôi ở round 19 Ồ oh Ui xong rồi Ui rồi ui rồi ui rồi Bao nhiêu máu đây Bao nhiêu máu đây 23 máu <laughs> Thấy chưa anh em thấy Vũ Hùng vẫn còn may mắn chán anh em ạ à. May mắn lắm mới gặp tôi ở cái round đấy đấy Chứ còn lại gặp ở round 19 thì đấy còn không còn gì để còn có thể là là đau xót hơn đâu Có khi gặp round 19 có khi quýt luôn Tôi <laughs> gặp những cái trận như này là có khi là tôi cũng quýt cây lên được ba này Rồi nói chung là dừng lại ở 8 luôn anh em nhá Dừng lại ở 8 luôn thôi Chúng ta sẽ không lên 9 nữa Kiếm 6 bit là ngon nhất Kiếm được đủ 6 bit rồi cây 3 Đấy xong rồi cũng là đẩy luôn 6 bit cây 3 thì cũng là đẩy Anh em ạ tạm thời thì có thể là Mèo cho ra đã Con mèo tạm thời cho ra 6 bit kết hợp với cả hai con cây là là 8 rồi, level 8 rồi anh em ạ. Rồi Lấy cái gì đây Cái giáp Giáp phản Được không Rồn cái nào Ơ kìa Cây đâu ra đi Úi rồi ôi Thôi xong rồi anh em ơi Lỗi đau bây giờ là mới thực sự bắt đầu cái này <laughs> Tôi nghĩ là những cái người còn lại lên ước là sẽ không gặp tôi đi Không là đau lắm đấy Ôi ai sẽ là cái nạn nhân đầu tiên của tôi đây <laughs> Ai sẽ là cái nạn nhân đầu tiên đây Ôi rồi ôi Tại sao lại là Vu Hùng rồi <laughs> ôi Vu Hùng ơi Tôi quả này thì tôi xong rồi Hôm nay tôi sẽ kể cho anh em nghe câu chuyện của tôi ba lần gặp Vũ Hùng Và cả ba lần tôi đều đến như một cơn gió và mang theo nhiều liềm đau ôi <laughs> rồi đẩy kinh quá anh em ơi về bao nhiêu máu đây vai 27 máu Mẹ ơi Sau 3 lần gặp tôi thì vui bây giờ chỉ còn 27 máu đấy ạ à. Đéo đâu 23 máu Ui ôi tôi xong rồi Kinh khủng khiếp quá anh em ơi Bây giờ sẽ là nạn nhân tiếp theo Ai sẽ là cái nạn nhân tiếp theo của tôi đây <laughs> Trời ơi Quả này nói chung là xác định là trận này thế nào Ăn chửi nhiều rồi anh em ạ Khổ quá bây giờ tôi còn đủ 6 bit nữa ở đây thì thôi thôi thôi thôi, thôi xác định luôn Là cái trận này ấy, là thế nào cũng mang nhiều là uất hận Đến từ vị trí của 7 người chơi còn lại Tôi nói thật với anh em nếu mà cái quả vừa lấy mà không gặp cái thằng rồng kia thì là chắc là tôi vẫn có chuôi đấy Nếu tầm này tôi vẫn có chuôi đây anh em ạ à. Ôi rồi anh em nhìn kìa Trông kìa, dã man không kìa Đấy mặc dù là là là vững thắng ấy nhưng mà round này là cũng không đẩy được nhiều lắm, đẩy vừa vừa. Rồi thế là cũng được rồi, mừng cho bạn, mừng cho bạn. <laughs> mừng cho bạn, mừng cho bạn. Thôi cũng có người là không bị đẩy nhiều thì cũng được. Thì cũng đỡ anh em ạ. Tôi cũng chỉ mong là bây giờ là đẩy người ta ít thôi Đẩy người ta ít thôi để chúng ta bớt đi cái phần oán hận đến từ vị trí của bảy người chơi còn lại anh em ạ Nhá anh em nhá Nó đỡ đi Đây rồi à, Lancer không chơi nhá Trận này quyết định là chơi siêu đẻ thôi Không chơi anh em ạ rồi, Chúng ta chỉ ui được cây nữa này Rồi sẽ hai con cây nha anh em nhá hai con cây ba sao mà xác định từ đầu rồi Đấy Lên 9 là kẹp vào được một con cây nữa sau đó vứt cái con uh, ờ, Warworth đi Thay con, con con mèo vào là xong Rồi ok 6 Hunter liệu rằng là có thể ăn nổi tôi không? Tôi nói thật bây giờ tôi vẫn chỉ mong là là là đẩy ít thôi Đừng có đẩy nhiều quá như thế Rồi ôi đẩy nhiều quá Đừng có đẩy nhiều Trời ơi đẩy nhanh quá Ui rồi ôi đẩy thằng này còn có 5 máu kìa 20 máu ra vừa rồi ạ Dã man thôi thôi thôi thôi thôi, thôi đừng đừng đừng có đẩy người ta nữa đừng có đẩy người ta nữa đừng có đẩy người ta nữa đừng có đẩy người ta nữa tôi không muốn đẩy một chút nào hết đấy là không phải lỗi của tôi nhá chỉ là do anh em viewer thích tôi chơi cái bộ này thôi khắm vãi đái luôn ạ à. tôi đâu có muốn là gây thù chuốc oán với ai đâu khổ nhưng mà chơi cái bộ này trông trời ơi trông sao mà nó nó nó, nó vô liêm sỉ quá anh em ơi khắm lọ quá Thôi đừng có đẩy nó nữa Để tránh cái gây thù chúc oán đi Thôi thôi đừng đẩy nó nữa mà Nhá đừng có đẩy nữa Mất thì mất ít máu thôi nhá Rồi Ơ nhưng mà sao tôi trông có vẻ như tôi thua nhở Ơ kìa Ok Thua như này Tôi chỉ muốn là nó không đẩy ít máu thôi Chứ tôi đâu có muốn là nó thua đâu Ôi giời Chán thế nhở Ừ nhưng mà không sao <laughs> Chúng ta vừa rồi chúng ta không đẩy người ta Chúng ta thua Chúng ta biếu người ta cái chuôi là chúng ta có thêm bạn rồi đấy Thôi bê thêm bạn bất thù anh em ạ à, Cũng được <laughs> Thế thì cũng được anh em Dù sao thì tôi cũng nghĩ là ừ, Trong uh, ờ, 7 người chơi thì ừ, Có 6 người là kẻ thù Thì ít ra chúng ta cũng phải có một người là bạn <laughs> Thôi được cũng được Cho cái chuối món quà ra mắt anh em nhá Rồi cũng đỡ anh em ơi Thế ít ra có một người không chửi mình <laughs> Thế là được rồi Ôi chết rồi Bây giờ tê tâm này lại mấy gặp mấy ông còn lại lại đẩy một đống đấy ừ. Đấy, bây giờ tôi lắp cái này vào này mới gọi là khắm này đây Tôi phải lắp cái này vào anh em ạ Cái này nó mới giảm hồi chiêu nó mới vãi cứt <laughs> Ui rồi ôi tôi gấp đây đây đây đây đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi anh em ơi đây rồi đây rồi đây rồi dấu ấn tự nhiên dấu ấn tự nhiên với cả dấu ấn hổ phách đúng không rồi ờ, ok ui rồi ôi đây rồi cơ hội để lên con cây ba được không nhở được đấy hai con cây ba lên chín kẹp mèo anh em ơi ba con cây Đúng như nguyện vọng của các anh em nhá Rồi Nào sẽ là cái lợn nhân tiếp theo đây Tôi nói thật với anh em bây giờ có cái dấu ấn tự nhiên rồi Thì cái khả năng đẩy nó còn càng có kinh khủng khiếp hơn nữa anh em ạ à. Chắc chắn là như thế rồi 9 mét à? À 9m thì có vẻ như là sẽ thua chỗ này có 9 mét. Ui Ui rồi tôi trận này có vẻ như tôi bị đẩy nhiều anh em ơi Ôi liệu có phải là bị nghiệp quật không nhở Thật chết mẹ rồi nhiều máu thế Ôi Có khi nào bị nghiệp quật không nhở Vai đái thật Cho giữ máu à Yên nhá từ từ nhá Không không không Không Ôi tôi chết rồi hết slot rồi này Hết slot rồi Ui tôi không xong rồi hết slot mất rồi Thôi từ từ anh em ạ Vớ vẩn là xử lý chậm là là toi đấy Mất bài đấy anh em Từ từ thôi bình tĩnh Đưa một con cây lên ba nữa nào Lóc lại Tôi trong lúc đưa con cây lên ba tôi kiếm con sói ba và tôi kiếm luôn con sâu ba nha anh em nhá. Cho hai con này lên ba luôn. Sói ba, sói ba với cả sâu ba. Ui thằng này mạnh ấy nhở. Ui. Phải thế. 6 Glacier khỏe thật đấy. Ui vớ vẩn đấy, binh nghiệp quật này đang thua này. Roll tiếp. Ui lại ra mèo này. Chết rồi Thế này thì nhiều quá nhở Hàng chờ của tôi nó đầy mất rồi 31 máu này không thể roll hết tiền để ra ở đâu anh em ạ Thôi Bình tĩnh bây giờ chúng ta phải tìm cái giải pháp khác Đập trứng luôn cho mèo Ok Bớt đi được một slot Không được anh em ạ Nếu mà quả vừa rồi còn 31 máu mà roll hết tiền để lên 3 sao nó khó lắm Từ từ đã, con cây này vẫn chưa bán được Wackwood set Vẫn chưa bán được Bao giờ phải lên Whisperseer lên 3 sao thì mới bán anh em ạ Chuyện này có cả 5 rồng mết à 5 rồng mết Ăn được không? Ăn được Làm gì mà thua Vừa nãy thua thôi Ui Cũng cần thua chứ Ăn được Ồ Được Thế là tốt rồi Bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh Thôi từ từ đã Đợi tiền lên Không làm gì hết Bây giờ lại đợi tiền hồi 50 tiền anh em ạ Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi Bây giờ chỉ có ra bài thì mới roll tiếp thôi Chứ còn phải 50 tiền roll thì nó mới full được Không đủ 50 tiền roll ở 8 thì không không full được đâu Đấy, bây giờ đã có đối thủ lên 10 luôn kìa Kỳ thủ lên 10 rồi kìa Ui, có thằng lên 11 luôn kìa Vũ Hùng lên 11 rồi ra 29 rồi Dã man thật À nhưng Vũ Hùng à Vũ Hùng lên 11 nhưng mà gặp tôi thì <laughs> cẩn thận nhá Oan oan tương bảo đến bao giờ mới chấm dứt đây Thôi rồi À Không Đã bây giờ cho gặp Vũ Hùng đi Vũ Hùng đẩy tôi một phát Coi như là huề <laughs> Ừ đúng thế huề nhá Tí ờ, quay ờ, sang đây đẩy tôi ba phát nữa huề nhau nhờ Ờ hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý vũ hùng đẩy cũng không mất nhiều máu đâu <laughs> cái bộ cái này đẩy mất tí máu à Thằng này vừa lấy ăn tôi này Bây giờ ăn không? Không ăn được Được đấy Round 30 rồi anh em ơi Rồi không sao Round này không làm gì hết 50 tiền đã Ui tôi vẫn đang ở level 8 Và nó lên hết 10 rồi kìa Thế thì cái tầm này tôi lại đuối rồi anh em ạ Tôi cứ ngỡ là với cái tốc độ đẩy của tôi ấy Thì nó có thể đẩy nhanh được cái trận đấu Nhưng mà đấy anh em thấy round 30 rồi Là nó là về late game rồi Đây nó chính là cái cái phần đầu của late game này Bắt đầu là đến late game này thì late game thì lại không ăn được ờ, Tầm này toàn 6 Glacier hết rồi này Không ăn được rồi Tầm này thì mình lại đuối rồi 6 Glacier đồ cũng có đồ luôn hai tia các thứ Rồi cả 9m Rồi có 9m uh, Ryu à Chơi rớt à 9m Ryu vừa dưới luôn Kèm theo cái bộ lăm rồng Rồi thế cũng cũng cũng cũng cũng yếu Cũng yếu cũng yếu Bây giờ mình yếu rồi Bây giờ tôi lại yếu rồi anh em ạ rồi chúng ta lại bắt đầu đuối hơn so với đối thủ rồi Cái đội hình này nó, nó phải ra được hai cái con cây ba sao sớm Rồi kẹp mèo vào cơ anh em ạ Đẩy nó mới nhanh được à, Tầm này đẩy lại bị chậm rồi Đấy lấy cái này đẩy cho nhanh này Đấy gọi đệ ra liên tục anh em ạ Đấy hổ phách nha anh em nhá Rồi roll nốt được cây ba nào Ra đi Cây Gấu ba này Được rồi, cây vẫn chưa lên ba Thôi từ từ anh em, vẫn phải là giữ 50 tiền Bởi vì là giữ 50 tiền thì mới lên được 9 anh em ạ Chúng ta cần là phải là ra cây là lên 9 luôn Anh em nhá Ra cây là lên 9 kẹp mèo vào luôn Rồi, hơi đen nhỉ Chúng ta cần uh, thêm hai con cây nữa cơ mà Đường còn dài Úi rồi gặp vua hùng này Gặp Vũ Hùng này. Vũ Hùng ơi cậu cắn nó tớ một phát đi. Cắn nó phát đi cho cho cho cho cho cho cho cho hòa đấy, hòa đấy, mình làm hòa nhá. Hòa nhá, Hùng nhá. Hòa nhá, nhưng mà sao tôi tôi tôi tôi nhìn thấy là có vẻ như nó không hòa được ấy nhở Thậm chí là bây giờ Vũ Hùng còn 11 máu đúng không? Ê, Vũ Hùng ơi đừng có đi nhá. Ôi, tôi chết tôi rồi, họa rồi. Ui rồi, mày quá. Vũ Hùng vẫn còn 4 máu. Trời ơi, tôi cứ tưởng là tôi mà đẩy Vũ Hùng đi chắc Vũ Hùng thù tôi mất. Con game này chắc ghét tôi nhất mất Dã man thật sự ừ, Còn một con nữa thôi Rồi ghép cái chém lan cho cho con cáo đã Bây giờ đuối rồi anh em ạ Cây đuối rồi phải lấy đồ cho cáo Không là là, là tí nữa toàn ấy Bây giờ là phải lấy đồ cho cáo để cáo nó gánh được đam anh em ạ Nói chung là con cáo này nó sẽ clear cho tôi bớt đi Để cho con cây nó bắt đầu nó bẻ Nó, nó đẻ thêm Đấy sau đó hội đồng thôi hội đồng là cái đống ờ, bầy nhầy cái đống bùng nhùng ờ, sẽ hội đồng đấy đông ờ, đông thì nó vẫn hơn đúng không đông ví dụ như là mười mấy con đánh một con thì chắc là vẫn ăn được đấy, nhưng mà vẫn phải có cáo để nó có thể là nó giải quyết như này này ôi ui giời cáo được đấy đấy thế thôi xong rồi còn lại sẽ là cái đống này solo ờ nó không phải gọi là solo nó gọi là hội đồng đấy <laughs> rồi ui rồi hai con sâu nữa này quả này lên sâu ba nhá ok chắc chắn rồi đây sâu cây sói à cũng được cây lên đi cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây đây rồi hai con cây nhá ok đùm tiếp phải kiếm một con ba sao nữa anh em ạ sói sói sói sói sói sói sói sói sói sói sói sói sói sói sói cần con sói để giải quyết cái vấn đề này ui đấy rồi hay quá được rồi Giải quyết được cái hàng chờ rồi anh em ơi Hay quá anh em ơi Mày thế nhờ Rồi Tuyệt vời Thôi rồi bây giờ đợi tiền lên thôi Xong lên chín anh em ạ Quả xả tiền hơi nhiều trong round vừa rồi Đấy nhưng mà nếu mà không xả tiền hơi nhiều Thì là nó sẽ toang cái hàng chờ của tôi mất Rồi thế có có hy vọng là lên được mèo ba Và lên được cả cái con sâu ba nữa anh em ạ Tuyệt vời Ok Vậy là bây giờ đi từng nhà đẩy từng nhà một Đấy bây giờ chỉ cần một con mèo nữa thôi này Đấy chỉ cần một con mèo nữa thôi là chúng ta lên được ấy rồi Lên lên được ba sao rồi Có trứng ở đây rồi đập cho mèo anh em Xong chưa Đã xong chưa Lên luôn lên chín luôn Kẹp mèo vào Ok Đấy nhá anh em nhá Đội hình siêu khắm lọ luôn Cực kỳ là khắm lọ ở đây anh em có thể thấy là chúng ta kẹp tới ba con cây vào nó để cho kẹp thêm cả bộ bít vào nữa anh em ạ. À. Ui rồi dã man chưa này. Dã man chưa. Trời ơi con cây này nó đẻ cho nó khủng khiếp lắm nhờ. Anh em nhờ, chắc con cây này nó đẻ khủng khiếp lắm ấy. Đây. Còn cả cái giảm hồi chiêu nữa này, giảm 20% luôn. Ôi rồi ôi, không khác gì bộ gót luôn nhá. Không khác gì bộ gót luôn nhá. Rồi ôi, nào xem nào. Liệu rằng có thể ăn được kỳ thủ không? cũng mạnh đấy cũng mạnh đấy ồ ồ ăn được không ăn được không ôi rồi ôi không ăn được rồi cái bộ này nó mạnh quá anh em ơi thôi chết rồi có vẻ nó clear rất khỏe ở đây không ăn thua đẻ này không ăn thua mất rồi mà tôi bây giờ tôi hết tiền ở level 9 rồi anh em ạ Kỳ thủ lên được level 10 rồi kìa Đang còn giữ 25 tiền Tôi còn đang ở level 9 hết tiền anh em ạ à. Thôi xong Thua rồi Bộ này làm gì có đam đâu Tôi không có lấy đồ đam cho con cáo anh em ạ à. Thua Thua thật không Không dễ như thế đâu bạn ơi <laughs> Thực ra nhân vật chính ở trong cái con game này không phải là con Whisperseer cũng không phải là con cáo tất cả những cái món đồ là những cái món đồ tanh không phải là những cái món đồ gây đam và quan trọng nhất trong số những cái món đồ đó có viên hổ phách có tác động trực tiếp lên kỹ năng triệu hồi của tướng và cái con tướng có khả năng triệu hồi ở trong trò chơi này sẽ có khả năng khai sáng được sức mạnh tối thượng của nó tất cả những cái món đồ tôi lấy ở trong một trận đấu này cuối cùng cũng chỉ để dồn cho một con duy nhất Và câu trả lời cuối cùng của tôi Đó chính là Chó sói <laughs> Rồi Bây giờ thì mời các anh em xem sức mạnh tối thượng con chó sói Ồ oh. Anh em nhìn thấy gì chưa <laughs> <laughs> Con chó sói nó hóa sói liên tục kìa Wow Anh em thấy chưa Nào bây giờ thì ai mới là người chiến thắng Ồ oh, ồ oh. Ôi rồi ôi con chó sói nó gọi đệ liên tục anh em ạ à. Đệ cứ chết là nó lại gọi thêm Và anh em nên nhớ là khi mà cái con chó sói này nó gọi đệ Thì đồng nghĩa việc là máu nó sẽ tăng lên Wow Rồi ôi bây giờ thì ai mới là cái người chiến thắng đây <laughs> Được không anh em ơi Trời Dã man Hay thế nhờ <laughs> Nào bây giờ thì làm làm sao đây Làm sao để có thể chiến thắng được cái bộ này của tôi Rồi ôi Chó sói này nó gọi là chó sói tối thượng rồi anh em ạ à. Vẫn còn cơ hội cho đối thủ Cơ hội duy nhất của đối thủ Đấy chính là Kiếm được cái con Lancer 2 sao Đấy Gánh kèo Thế thôi 6 Glacier kết hợp với cả Lancer Chỉ còn có cái cái cái cửa duy nhất đấy thôi Còn lâu nhá Làm sao mà ăn được Rồi ôi anh em nhìn kìa Úi rồi đẩy nhiều luôn Hay quá Giời. Không có cửa anh em ơi Tabu Witcher Fallen Witcher Không có cửa Fallen Witcher này làm gì có cửa đâu Trời ơi con chó sói khỏe chua anh em Đúng là tối thượng anh em ạ Bí kỹ, bí kỹ, bí kỹ <laughs> Bí kỹ ở đây rồi còn đâu nữa anh em ơi Chỉ có vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần thôi anh em nhá Chỉ có vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần trên kênh Game Today Anh em sẽ thấy có rất nhiều những cái line up hay ho Những cái bí kỹ mà tôi tiết lộ cho anh em để anh em dễ dàng anh em chơi ở trong game hơn Đấy, Đây nó là một cái bí kỹ cực kỳ kinh khủng nha anh em nhá Ok Rồi let's go nào để xem bây giờ với cuộc cái con Lancer hai sao Rồi đồ chưa? Rồi đồ rồi đấy Hay lắm ba tia cho Lancer Liệu rằng Lancer có thể solo được với cả con chó sói này không? Ok ok ok Rồi Tức là bây giờ chó sói phải đánh với cả ba con đúng không? Ờ Rồi úi rồi bây giờ chỉ còn một con thôi Nào solo solo Solo đi Ờ Ờ Anh em nhìn kìa Máu của nó Ôi máu tăng kinh đấy Kinh đấy kinh đấy Xứng đáng là đối thủ solo với cả con sói của tôi ấy à kinh đấy kinh đấy úi rồi úi rồi úi rồi kinh đấy kinh đấy ấy à kinh à, à. đấy à, ui rồi kinh đấy thế là solo được à được đấy nhờ được đấy ai à thế trận đấu này liệu rằng là có thể kéo dài mãi mãi không nên nhớ là hôm nay tôi không buồn đỉa nhá <laughs> Hôm nay tôi không hề buồn đỉa và tôi có thể ngồi rất lâu ở đây Ồ, solo à? À, được đấy Hồi máu kinh đấy nhở. Được đấy Nhưng con sói của tôi nó cũng là bất tử Ai à Được Trận này gọi là căng <laughs> Kéo dài đấy Kéo dài đấy Trận này lại một trong những cái trận kéo dài nhất trong, cái, trong con game này rồi Wow Xem nào Kéo dài round thứ 40 rồi Nhưng mà chưa hết đâu nhá Round 40 còn đồ thêm cho con này để xem là, là liệu rằng con Lancer này phun đồ cam thì liệu rằng có thể ăn được con sói của tôi không Cả hai đang còn rất nhiều máu Tôi 52 máu Kỳ thủ 41 máu Cả hai đều rất nhiều máu Và chắc chắn rồi Sẽ lên được round thứ 40, 45 Với cái tình trạng như này Nếu mà hòa mãi như này Thì khả năng là sẽ lên được round thứ 40, 45 Đó là cái điều rất là bình thường luôn Đối thủ quả vừa rồi đã coi như là Bắt con con con con sói của tôi Bằng cái việc con tabu để ke ở đít Nhưng mà tôi đã chuyển rất nhanh Ồ oh. Rồi, úi rồi, úi rồi, bây giờ như nào đây? Như nào đây? Vẫn là con sói solo với ba con anh em ạ sói lại bắt đầu hóa tiếp ồ ồ gần hết máu đúng không gần hết máu lại đây ừ ừ như nào như nào như nào ừ nhìn này anh em này 15.000 máu rồi tiếp tục vẫn đang tiếp tục hóa anh em ạ 17.000 máu ồ như nào đây ui 18.000 máu 9.000 máu ui vẫn tiếp tục tăng vẫn tiếp tục tăng ui 21.000 máu rồi 21.000 máu rồi anh em ơi vẫn tiếp tục tăng bao giờ bao giờ mới dừng lại đây 25.000 máu Ui rồi 25.000 máu đánh bao giờ mới chết bạn ơi <laughs> Ui rồi Ui rồi còn đâu bạn ơi Ui rồi đánh đánh đánh đánh, đánh Tết à Ui hòa rồi anh em ơi lại hòa Ui gần 40.000 máu rồi anh em ơi 40.000 máu con sói 40.000 máu Solo với Lancer Ơ vớ vẩn cắn chết con Lancer không Không hòa <laughs> Ui rồi ôi căng quá anh em ơi lên 40 rồi Round này chắc chắn con Lancer sẽ có một vài cái món đồ cam Ít nhất là sẽ có thêm hai món đồ cam nữa Và tôi cũng vậy Chắc chắn rồi Rao này tôi sẽ lấy cái gì? Chén thánh không nói nhiều <laughs> Hy vọng sẽ có cái chén thánh em nhá Để xem là với, với hai con mắc binh ở đây Liệu rằng con sói của tôi Liệu rằng có để solo được với cả con Lancer không Và nên nhớ là tôi vẫn đang đánh ở level 9 Và tôi vẫn còn có thể gia tăng sức mạnh Bằng cái việc là đưa cái con mèo lên 3 sao à, Mà khi mà cái con mèo lên 3 sao ấy Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu nhá Đơn giản thôi bởi vì là cái con sói của tôi từ nãy giờ nó đang solo với rất nhiều cái con Glacier Bởi vì tôi không thể clear được bọn Glacier nhanh Tuy nhiên khi mà cái con mèo này lên 3 sao thì cái câu chuyện nó lại rất khác Con mèo kết hợp với cả con cáo nó sẽ clear rất nhanh cái hàng Glacier Và lúc đấy thì không phải là con cáo của tôi solo <laughs> Chắc chắn rồi sẽ không phải là con cáo của tôi solo đâu mà cái con solo nó chính là con lancer <laughs> rồi ok để xem nào bây giờ thì anh em sẽ thấy là chúng ta có những cái món đồ dành cho con cáo nó chính là một cái chém lan như con cáo tuyệt vời anh em ơi clear càng nhanh anh em ạ rồi chúng ta lên 10 thôi kẹp vào hai con mèo và chúng ta sẽ đợi cái con mèo này nó lên 3 sao anh em ạ ok chỉ còn một con mèo nữa ra thôi và một quả trứng ở đây nào, liệu rằng là chúng ta có thể kéo dài trận đấu này đến mãi mãi không? Tôi nghĩ là không nhá anh em nhá. Không có cái chuyện đấy đâu anh em ạ. Rồi, let's go. Ờ, đổi rất nhanh như chí, bắt được cái con cô lần chơi rồi. Ờ, như nào như nào. Ui, quả này ờ, tôi nghĩ là tôi thắng rồi anh em ơi. Ui anh em ơi nhìn kia. Bây giờ là chính xác là cái con Lancer của đối thủ đang solo. Ờ như nào đây, làm sao có thể solo được với một con sâu ba sao và một con chó sói gọi đệ liên tục. <laughs> Trời, Ôi xong rồi Kỳ thủ chỉ còn 4 máu Cái quả vừa rồi tôi đã đẩy 14 máu và đây đó là cái trận đấu kết thúc rồi anh em ơi Khi mà cuối cùng thì cái con mèo của tôi nó cũng ra Trời Ông Hoàng sở thủ tuần cơm rồi Trận này toàn mèo này Gấu này Cáo này Chó sói này <laughs> Sâu <laughs> Toàn xua toàn thú thôi anh em ạ Toàn thú thôi Và đây chắc là ra quyết định rồi và cái round cuối cùng này thì tôi nghĩ là tôi lên bớt lời, tôi kiệm lời thôi Để anh em có thể cảm nhận được, anh em có thể lắng nghe được hết Những cái âm thanh của thế giới động vật hoang dã Anh em nhé anh em ơi Trận đấu kết thúc rồi Có phải trận đấu này rất hay đúng không? Nếu anh em thấy hay Đừng quên like cho tôi anh em nhé Xin được hứa với anh em Tôi sẽ ra nhiều clip như thế này hơn nữa Anh em nhé Anh em chỉ việc ấn like và nếu mà anh em muốn xem thêm các cái clip khác mà anh em chưa đăng ký Anh em có thể đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi nhé anh em nhé Rất là cảm ơn anh em Và nếu mà anh em còn